Hello, xin chào tất cả em đã quay trở lại kênh của bóng đá cũng như là Dũng xoay kèo nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như những mã đầu tư chuẩn nhất để em có thể tham khảo và đầu tư. Thì ở trong uh, ngày hôm qua mình đã đưa ra một số video nhận định sớm về các trận đấu như là Arsenal đối đầu với Chelsea, Philippines đối đầu với Campuchia và Barcelona đối đầu với Osasuna. Thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho em một trận đấu ở trong khuôn khổ ngoại Anh. Thì đó chính là cái trận đấu siêu kinh điển đó là Man City đối đầu với West Ham.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 Trước khi mà đưa vào à, những cái thông tin liên quan đến trận đấu thì anh em cùng mình xem qua những cái mã kèo mà nhà cái được niêm yết sớm ở trong trận đấu này. Thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu giữa Man City đối đầu với West Ham thì nhà cái sẽ niêm yết mức kèo sớm đó là Man City chấp lên tới là hai trái hoa và cùng với đó là kèo tài xỉu được niêm yết ở mức là 3.25. Như anh em có thể bỏ vào kèo Man City chấp hai trái hòa sẽ ăn được à, đủ cùng với đó là bỏ một vào kèo West Ham sẽ ăn được 0.92 và cùng với đó kèo à, tài xỉu niêm yết ở mức là 3.25 thì khi mà bỏ một vào kèo tài sẽ được uh, bỏ sẽ ăn được 0.88 và bỏ vào một kèo xỉu sẽ ăn được 1.02 và hiện tại kèo cực chấp hiệp 1 được niêm yết sớm ở mức là 0.75 và cùng với đó là kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là 1.25 trái như ở trên trang uh, của Dũng đang để trên màn hình thì sẽ có một số kèo sớm được nhà cái đưa ra như là kèo uh, ờ, cược chấp bàn thắng này, tỷ số chính xác, cơ hội kép cược thắng áp đảo à, đội thắng ngược dòng giữ sạch lưới và tỷ số cách biệt thì cùng với đó là sẽ có kèo góc và kèo thẻ thì uh, cái kèo góc hay kèo thẻ thì uh, chúng ta phải uh, chờ đến khi mà gần đến uh, trận đấu được diễn ra thì lúc đó nhà cái mới niêm yết những mã kèo đó lên để cho anh em chúng ta có thể tham gia vào đầu tư thì hiện tại ở trên trang này thì uh, chỉ có một số kèo sớm như là kèo cực chấp và kèo tài xỉu mà thôi còn uh, đến ngày hôm đó mình sẽ cho anh em một số mã kèo xiên để em có thể tham gia vào đầu tư còn hiện tại anh em nào mà đang chơi qua thầu co co chưa có cho mình một chai chơi riêng á thì uh, anh em có thể liên hệ cho dũng để ờ, Dũng có thể đưa cho anh em một trang chơi ví dụ như anh em ờ, kết thằng ờ, Man City bỏ một và sẽ ăn được đủ nhưng mà ở ngoài tàu ngoài co chắc chắn nó chỉ cho anh em ăn được 0.85 hoặc là 0.9 là cao lắm rồi cho nên anh em vừa chơi ở ngoài thầu ngoài cò là vừa mất tiền like tiền phí mà vừa phải vô những cái má kèo rất sớm như má kèo này 2 giờ sáng nó mới đá thì chắc chắn là tầm khoảng 9 10 giờ tối là anh em phải vô rồi chứ bọn nó không có thức mà chờ anh em vô những cái má kèo như vậy cùng với đó ở uh, cái má kèo cược chấp mà anh em thấy uh, Man City chấp ờ, hai uh, trái hòa cao quá anh em có thể vô uh, cho mình là má 1.75 để có thể an toàn hơn hoặc là có những cái má khác như là má 1.5 thì ở ngoài thông hay co thì chắc chắn là sẽ không có những cái má như vậy để cho anh em lựa chọn vậy nên anh em mà mà có muốn cho mình một trang chơi riêng để có thể tham gia vào đầu tư thì bất cứ lúc nào cũng như là không phải mất tiền like tiền phí như anh em chơi bao nhiêu nhận lại được bấy nhiêu thì anh em hãy liên hệ cho Dũng để Dũng có thể đưa cho anh em một trang chơi riêng và tham gia đầu tư cùng à, nhóm của Dũng thì đến với trận đấu ngày hôm nay thì anh em cùng mình xem qua những cái thông tin liên quan đến trận đấu thì ở cái trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023 và diễn ra trong khuôn khổ của vòng 28 uh, cái vòng đấu bù của giải đấu ngoại hạng Anh thì sẽ được diễn ra chính uh, trên sân nhà ETH của đội chủ nhà Man City thì ở trong trận đấu này thì Man City có thể giành được chiến thắng hay không thì uh, anh em của mình xem qua những cái thông tin sớm mà mình có được ở cái trận đấu này thì như anh em có thể thấy ở trong cái lịch sử đối đầu thì à, chắc chắn là hoàn toàn ủng hộ về phần sân của Man City khi mà trong đó là có 52 lần đối đầu thì đã có tới là 32 chiến thắng thuộc về phần sân của đội chủ nhà ETH còn với phần sân phía bên kia chuyến tuyến là West Ham thì lại chỉ có cho mình là 11 chiến thắng và cùng với đó là sẽ có 9 trận hòa còn nếu mà xét về phong độ gần đây thì anh em không cần phải nói rồi thì chúng ta đều biết phong độ của Man City ở gần đây là trong những cái lượt trận trên mọi đấu trường thì hoàn toàn là bất bại chưa để thua một trận nào hết thì anh em cùng mình xem qua đội hình dự kiến của hai đội bóng sẽ sử dụng trong ngày hôm đó thì có thể thấy ở cái phần đội hình ra sân thì lần lượt về phần sân của đội chủ nhà ETH thì sẽ gồm có là đội hình 3241 còn về phần sân của West Ham sẽ có là đội hình 4321 À, xin lỗi anh em là 4231 như hàng công cao nhất của Man City thì chắc chắn đó là Erling Haaland cùng với đó là 5 tiền vệ theo sau để uh, giúp đỡ cho Erling Haaland đó là Jack Grealish, uh, à, Bernardo Silva, Juan Alvarez và Ryan Martinez. Uh, còn phía bên kia chính tuyến là West Ham thì sẽ có hàng công cao nhất đó là Michan Antino còn về uh, hàng tiền vệ đi theo sau để hỗ trợ cho hàng công cao nhất đó là số 9 đó là Bower cùng với là Paqueta và Sian Benzema khi anh em cùng mình xem qua một số cái phần uh, chấn thương ở trong uh, trận đấu này mà không thể tham gia được. Như về phần sân của đội khách West Ham sẽ gồm có hai cầu thủ không thể tham gia do chấn thương, đó là Kuat Zoma cùng với là Samaka. Còn về phần sân của Man City thì sẽ có một cầu thủ bị chấn thương và không thể tham gia, uh, đó là Nathan Aka và cùng với đó là sẽ có một sự nghi ngờ đó đến từ vị trí của Kevin De Bruyne ở trận đấu trước khi mà thi đấu với Fulham thì Kevin De Bruyne thì cũng không tham gia trong trận đấu đó thì có thể ở trong trận đấu này thì Kevin cũng sẽ không tham gia và anh em cùng mình xem qua hiện tại ở trên bảng xếp hạng của hai đội bóng thì Man City vẫn đang đứng chiếm trệ cho mình vị trí thứ một sau khi mà thi đấu 32 vòng đấu thì thi đấu ít hơn phần sân của Arsenal là một vòng đấu thì hiện tại đội bóng này đang có cho mình là 76 điểm 84 à, bàn thắng và để thủng lưới là 30 bàn. Thì sau khi mà trải qua 32 vòng đấu thì đội bóng này có cho mình là 24 chiến thắng, 4 trận hòa và 4 trận thua. Thì hiện tại chỉ cách biệt với à, Arsenal là một điểm mà thôi nhưng mà đội bóng này được một cái lợi thế là thi đấu ít hơn Arsenal một vòng đấu. Còn phía bên kia chiến tuyến đội khách West Ham thì anh em có thể thấy đội bóng này đang có cho mình là vị trí thứ 15. Sau khi mà trải qua 33 vòng đấu thì đội này có cho mình là 9 chiến thắng, 7 trận hòa và 17 trận thua và hiện tại trải qua 33 vòng đấu mà đội bóng này chỉ có cho mình là 34 điểm mà thôi vậy nên vị chi chúng ta là một trận đấu sẽ chỉ nhận được một điểm cho phần sân của đội khách thì anh em thấy là về à, cái hiệu số bàn thắng và bàn thua thì đội bóng này chỉ có cho mình là 37 bàn thắng và có tới là 47 bàn thua và hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 15 cũng không phải là một vị trí an toàn khi mà cách biệt với vị trí à, cầm đèn đỏ đó là Nottingham Forest chỉ cách biệt là 4 điểm số mà thôi ở trong trận đấu này thì à, khả năng West Ham bị Ờ, thất bại ở trong trận đấu khi mà đối đầu với Man City là rất là lớn cho nên ờ, việc mà bị ờ, bám đuổi ở trong cái nhóm cầm đèn đỏ này thì rất là gắt gao vậy nên ở trong trận đấu này khi mà đối đầu với Man City thì đội bóng này sẽ cần phải bung hết sức lực của mình để ra có thể chiến đấu với Man City ở trong cái trận đấu này để có thể nhận ít bàn thua nhất có thể Vậy thì ở trong cái thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì anh em cùng mình xem qua như về phần sân của Man City thì à, ở lượt trận gần đây nhất là à, đội bóng này có cho mình là trận tháng 2 một trước Fulham thì ở trong trận đấu này anh em kỳ vọng vào một trận đấu bùng nổ bàn thắng cho phần sân của đội chủ nhà là Man City khi mà thi đấu với một đối thủ yếu hơn khá là nhiều nhưng mà thật sự rất là thất vọng khi mà ở hiệp 2 của trận đấu này lại không có một bàn thắng nào được ghi vào lưới của cả hai bên cả thì ba bàn thắng đều được ghi vào lưới uh, của Fulham à, và Man City đều ở hiệp 1 thì cùng với đó anh em có thể xem qua ở trong 10 trận đấu gần đây nhất thì ở, ờ, ở ờ, Man City là đang là bất bại gần như là bất bại khi mà đang có cho mình là chuỗi chiến thắng cùng với là chuỗi trận hòa nhưng mà nếu mà chỉ xét riêng ở cái giải đấu ngoại anh thì anh em có thể thấy là đội bóng này ở ờ, không có một trận hòa hoặc là một trận thua nào hết còn về phần sân của West Ham á, thì đội bóng này hiện tại đang có hai trận thua liên tiếp ở trên cái đấu trường ngoại anh đó là trận thua 4-3 trước Crystal Palace và trận thua 2-1 trước Liverpool thì cùng với đó ở trong 10 trận đấu gần đây của đội bóng này thì sẽ có là 3 trận thua 4 trận thắng và tới là 3 trận hòa thì ở lượt trận gần đây nhất của West Ham đó là lượt trận thi đấu với Crystal Palace ở ngày 29 tháng 4 thì ở trong trận đấu này có tới tổng cộng là 7 bàn thắng nhưng mà West Ham đã để thua với kèo chóa khi mà tỷ số là 4-3 và cùng với đó anh em thấy ở trong trận đấu này thì uh, Crystal Palace được nhà cái đưa ra mức chấp là 0.25 thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì sẽ có gồm có là 13 phạt góc cùng với đó là ba thẻ vàng còn về trận thua 2-1 trước Liverpool, một đối thủ nặng ký hơn, đó là khi mà nhà cái đưa ra mức chấp cho Liverpool là 0.5 và West Ham cũng đã thua kèo châu Á ở trong trận đấu này. Còn về phần phạt góc và kèo thẻ thì anh em mọi thấy ở trong trận đấu này sẽ gồm có là 9 góc và không có một thẻ phạt nào hết. Như những cái thông tin như là à, Arsenal, à, Liverpool cầm bóng là 73% và có tới là 20 cú sút và những cái thông tin khác thì anh em mọi thấy ở đây là hoàn toàn à, như là một trận đấu nghiêng về phía một phía khi mà phần sân của Liverpool thi đấu khá là tốt Vậy thì còn phần sân của ừ. Man City thì anh em cùng mình xem qua cái trận đấu gần đây nhất của đội bóng này khi mà đối đầu với Fulham ở lượt trận ngày 30 tháng 4. Thì trong trận đấu này thì nhà cái đưa ra mức chấp cho Man City lên tới là 1.5 trái nhưng mà lại thua kèo châu Á khi mà tỷ số chỉ là 2-1 khi mà trong trận đấu này anh em chúng ta kỳ vọng một trận đấu là Man City có thể ghi ít nhất ở 3 bàn thắng ở trong trận đấu và anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì cũng có khá là ít thẻ khi mà chỉ uh, có cùng có là 4 thẻ vàng cùng với đó là 7 phạt góc thì một số bàn thắng được ghi như là bàn thắng ở phút thứ ba do cùng ờ, Erling Haaland ghi ở phút uh, chấm penalty cùng với đó là bàn thắng gỡ hòa một đều ở phút thứ 15 và bàn thắng phút thứ 36 của công Gian Alvarez thì uh, anh em cùng mình xem qua những cái thông tin khác như là trong cái lịch sử đối đầu gần đây của hai đội bóng thì anh em có thể thấy là uh, anh em chỉ chúng ta chỉ xét qua là khoảng uh, 3 trận đấu gần đây nhất thôi thì từ năm 2021 đến giờ thì có 3 trận đối đầu của hai đội bóng này thì có là hai trận chiến thắng thuộc về phần sân của Man City thì một trận là Man City thi đấu ở phần sân là đội khách và một trận thi đấu ở phần à, sân là đội chủ nhà và có một trận hòa hai đều ở lượt trận ngày 15 tháng 5 thì anh em cùng mình xem qua trong những cái trận đấu này được diễn biến như thế nào khi mà trong trận đấu à, Man City thắng hai đều à không khi mà thi đấu ở phần sân là đội khách thì à, nhà cái đưa ra mức chấp cũng lên tới là 1.5 cho Man City cùng với đó là trong trận đấu này lại là một trận đấu không có quá là nhiều góc cùng với đó là không có nhiều thẻ vàng được đưa ra khi mà có tới là bốn góc ờ, và một thẻ vàng đều nghiêng về phía phần sân đội khách là Man City vậy thì còn cái trận hòa trận hòa hai đều thì ờ, anh em có thấy ở trong trận đấu này thì ờ, nhà cái sẽ lại đưa ra một mức chấp cho Man City lên tới là 1.25 và cũng đã để thua kèo quá ở trong trận đấu này như anh em có thể thấy là ở ờ, trong trận đấu này thì Man City cầm bóng lên tới 78% và có tới là 31 cú sút nhưng mà lại chỉ ghi được hai bàn thắng vào lưới của West Ham mà thôi. Khi mà phần sân của West Ham lại chỉ cầm bóng được 22% nhưng mà cũng chỉ có 6 cú sút mà thôi. Lại sút có hai bàn à, có hai lượt sút à, được coi như là nguy hiểm thì hai bàn sút này đều là hai bàn sút đem lại cho West Ham hai bàn thắng ở phút thứ 24 và 45 của trận đấu như anh em có thể thấy ở ờ, trong trận đấu này chỉ có một bàn thắng được ờ, phản lưới nhà do công của ờ, có phát ở cái bên phía phần sân của Fulham đó là người mang áo số 5 thì như anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì cũng đâu có quá là nhiều vạn thẻ vàng đâu nhưng mà ở phạt góc thì lại có lên tới là 13 phạt góc vậy thì con trận đấu mà Man City thắng với 2-1 với tỷ số 2-1 anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì Man City lại đưa ra mức chấp là 1.75 và lại để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-1 và cùng với đó anh em có thể thấy là bàn thắng à, được ghi muộn ở vào lưới của Man City đó là ở phút thứ 90 cộng 4 Vậy thì còn ở cái má như là phạt góc và thẻ thì anh em có thể thấy ở trong trận này thì sẽ có gồm có là 12 thẻ à, xin lỗi anh em là hai thẻ vàng cùng với đó là 12 phạt góc như anh em có thể thấy là trong à, ba uh, trận đấu mà mình vừa đưa ra cho em xem hai thằng này đối đầu với nhau thì sẽ có hai trận đấu là ít thẻ vàng và một trận đấu là nhiều phạt phạt góc như cái thống kê ở đây anh em có thể thấy anh em có thể thấy là trong uh, những cái lịch sử thi đấu gần đây ở hai đội bóng này mà đối đầu với nhau thì uh, trong khoảng 10 trận đấu mà chạm trán với nhau thì đều có ít hơn là 4,5 thẻ và cùng với đó, những cái thông tin như là thằng West Ham mà thi đấu thì sẽ có trên 10,5 phạt góc và thằng Man City thi đấu thì sẽ có dưới 10,5 phạt góc. Thì liệu rằng với những cái thông tin như vậy thì ở trong cái trận đấu này ờ, cái mã kèo nào sẽ là mã kèo ngon ăn và là mã kèo chắc ăn để em có thể tham gia vào đầu tư thì sau đây mình sẽ đưa ra cho anh em một số mã kèo cho anh em có thể tham khảo chứ mình chưa khuyến khích anh em đầu tư chắc chắn vào những mã kèo này và ở video này thì mình sẽ đưa ra cho anh em hai mã kèo tham khảo đó là mã kèo West Ham cộng 2 trái hòa ở trong trận đấu này. Bởi vì anh em có thể thấy ở trong cái lịch sử đối đầu như anh em đã thấy là Man City đều không ghi nhiều hơn hai bàn thắng ờ, cách biệt vào lưới của West Ham như mà Man City chỉ thắng được à, ờ, 2-0 này, à, ờ, 2 đều, 2-1, không đều, 2-1, 1 1 đều, 2-0. Như vậy trong những trận đấu mà chạm trán gần đây thì Man City gần như là không ghi được cách biệt nhiều hơn hai bàn thắng vào lưới của phần sân của West Ham và cùng với đó là bây giờ là cuối mùa giải thì à, sắp tới Man City phải chạm trán với Real Madrid cho nên Man City sẽ thi đấu một à, ở một cái mức mà vừa sức mình để có thể dành sức để có thể thi đấu ở trong cái lượt trận gặp với Real Madrid sắp tới và cùng với đó anh em có thể thấy là trong cái việc mà thi đấu ở trên uh, sân thì uh, trong cái trận đấu này thì West Ham sẽ cần phải bung ra hết sức mình để có thể uh, cầm cự và có thể uh, nằm ở trong cái nhóm an toàn như là Ờ, vị trí thứ 15 ít nhất là còn cách biệt với nhóm cầm đèn đỏ là 4 điểm số cho nên ở trong cái trận đấu này là một trận đấu Man City có thể thắng nhưng mà mình nghĩ là sẽ không phải là một trận đấu quá là cách biệt ví dụ như là tỷ số là 3-1 vậy nên mình sẽ đưa ra cho anh em má kèo tham khảo đó là má kèo West Ham được cộng 2 trái hòa và cùng với đó là má kèo tài xỉu được niêm yết ở mức là 3.25 thì mình sẽ đưa ra cho anh em má kèo an toàn đó là má kèo tài 3 anh em có thể thấy là khi mà việc uh, Man City thi đấu ở trên chính sân nhà của mình thì đều có những trận đấu có 3 bàn thắng trở lên như là trận đấu uh, thi đấu trước uh, Chelsea với tỷ số là 3-0 và trận đấu trước Bayern cũng có tỷ số là 3-0 và một số những trận đấu khác thì hoàn toàn là nổ tài rất là rực rỡ như có tỷ số là 3-1 và 4-1. Còn về phần sân của West Ham thì à, những trận đấu gần đây thì đội bóng này cũng đều có những trận đấu à, nổ rất là nhiều bàn thắng như là trận đấu trước Crystal Palace có tổng tỷ số là 7 bàn thắng và à, trận đấu giữa Bournemouth thì cũng có tỷ số là tổng bàn thắng là 4 vậy nên ở trong trận đấu này thì à, anh em có thể nằm vào một má tài để có thể về bờ ở trong ngay cái trận đấu này Vậy nên mình sẽ chốt cho anh em má kèo an toàn là má kèo tài 3 hòa chứ không phải là má kèo tài 3.25 Và cùng với đó thì ở trong trận đấu này thì anh em có thể nằm thêm cho mình má kèo là Man City chấp 1.25 ở trong ngay hiệp 1 để chúng ta có thể ăn đủ nhất và đây cũng là những cái má kèo mình đưa ra cho anh em tham khảo chứ không phải là má kèo cuối cùng mình đưa ra cho anh em. Những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất thì chắc chắn nó phải nằm ở trong tele a cộng chúng sẽ kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình. Ờ, khi mà anh em liên hệ cho mình qua những cái thông tin đó thì mình sẽ đưa cho anh em vô nhóm để nhận được các má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia vào đầu tư. Khi mà từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra, lúc đó mình có những cái thông tin chính thức về đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu thì mình sẽ chốt ra được những cái má kèo nào là má kèo nên đầu tư vào mã kèo nào mình không nên đầu tư và cùng với đó anh em nào mà còn đang chơi qua thầu qua cò chưa có cho mình một trang chơi riêng thì cũng có thể liên hệ cho mình để mình có thể đưa cho em một trang chơi riêng để có thể tự do ra vào các mã kèo khác nhau ví dụ mình đưa ra những cái mã kèo từ 10 đến 30 phút trước giờ bóng lăn thì lúc đó ngoài thầu ngoài cò chắc chắn nó sẽ không nhận những cái mã kèo à, của anh em đưa ra bởi vì lúc đó là một rưỡi hai giờ sáng rồi thì bọn nó sẽ không rảnh mà thức để chờ anh em Vậy nên việc mà anh em có một trang chơi riêng để có thể tự do ra vào các kèo khác nhau cũng như là đầu tư cùng nhóm của Dũng á, là một điều hoàn toàn cần thiết. Vậy nên mình khuyến khích anh em hãy liên hệ cho mình để mình có thể vừa đưa ra cho anh em được những má kèo chắc ăn và ngon ăn nhất cũng như là một trang chơi uy tín và có thể tham gia vào đầu tư cùng nhóm của Dũng. Và đây là video mình nhận định sớm về trận đấu giữa Man City đối đầu với West Ham để anh em có thể tham khảo chứ chưa khuyến khích anh em đầu tư theo những má kèo này. Và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo